À, nhiều anh em hỏi là cái máy đánh bài có đánh được xâm lốc không á đánh cho anh em xem này à, đánh một tay luôn nhá chia bốn nhà đúng không xâm lốc đánh bốn năm nhà đều được anh em chỉ có giúp tôi là đưa bài vào thôi bốn năm sáu bảy 8 9 10 10 lá đúng không sâm 10 lá này lên sẽ lên bài cho anh em xem luôn này một con hai luôn này hai con hai này ba con hai này úi giời bài này đánh cái gì anh em <laughs> ba con hai lẻ hai con đấy quy kẻ át đôi gì bài này thì khỏi đánh luôn đúng không ạ đánh sâm mà đánh bài như thế này sâm lốc mà đánh bài như thế này thì sao đỡ được à, nhà thứ hai này như vậy là biết là máy đánh bài nó đã hiệu quả như nào rồi Ôi, không tính tiền nhà này không không tính tiền tiếp theo xem nào nhà này ba bốn năm sáu bảy tám chín mười không tính tiền nhà này lẻ ba bốn năm 6 7 8 9 10 đôi con bài này xin thì có thể là cũng về đấy nhỉ xin lốc 3 4 5 6 7 8 9 10 bài này xin lốc là cũng về đấy nhưng để tính độ đẹp thì không thể bằng bài kia được tại vì bài này đang nhất mà xin lốc à Đấy này bài này không tính tiền luôn ba con hai này gì quý cả này đôi gì này đó bài đánh bài bây giờ tấn sẽ thử lại cho anh em xem nhé đánh xâm lốc cực kỳ hiệu quả luôn đánh 50 trăm nghìn một lá cũng được nhé à. chỉ cần đặt bài cho người ta kênh bài này người ta kênh bài xong ấy bây giờ tôi sẽ cầm bài tôi chia à, cầm bài chia thì tôi bỏ đi một lá cho nó may đấy hai này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 này 10 này 10 thì cả 10 cùng 10 nhé. rồi Đấy, anh em nào mà đam mê về môn xâm lốc này đánh bài liêng ba cây thì có thể là liên hệ trực tiếp cho tôi nhé tấn này 05641777 này à, anh em xem lại là ok chưa hotline chưa anh em kết bạn zalo nhá một con hai này đôi ba này bài này liệu có đẹp không ta đôi bảy này đôi bốn sáu tám mười gì lẻ con bảy này xem mấy nhà còn lại xem nào ôi còn nhà này cũng đâu có đẹp đâu nhà mình đẹp nhất rồi những này còn lại đâu có đẹp đâu à. cái này không có gì đẹp luôn lẻ alo bậy gì bạn ơi bậy tài xỉu ấy bậy giữ tài giữ tiểu giữ xỉu ấy con bây giờ chỗ này mà mình đưa vào lấy lắc tay đầu tay mà có được ăn đâu nhỉ mình lắc mình lắc người ta đánh hả ừ. thì mình chỉ giữ tài giữ xỉu thôi Đấy tay động rồi lại cái kiểu của người ta rồi ừ thì bây giờ ví dụ đi làm hay là có nhưng mà cái đồ cái nó chuẩn không đồ đấy chuẩn quan trọng là mình phải chôn ờ, chôn bệ ở nhà mình thì sân nhà mà ok tí tôi điện lại nhá ừ này anh em xem nhé đây là con máy đánh bài đấy tôi vừa thử cho anh em hai ván đánh sâm hầu như là chuẩn tuyệt đối bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em sau đó thì tôi sẽ thử lại cho anh em xem con máy đánh bài này anh em nào cần thì có thể là liên hệ trực tiếp qua cho số hotline của Tấn Phạm nhé này 056 41 5 con 7 à, khi anh em mà đi chơi ấy, anh em vào trò chơi ấy, anh em bấm vào đây này à. Đấy. chỉnh tối màn hình đi thăng 2580 thăng đây là cách vào trò chơi sau đó thì anh em bấm đăng nhập Đấy. trò chơi thì ở đây anh em có thể chơi được rất nhiều trò liêng phỏm xâm lốc ba cây tiến lên dạ. miền Nam bài cà binh sáu lá ờ, xì rách xì tố chơi tất cả các môn vừa nãy anh em đang chơi bài ờ, phỏm đúng không à bài xâm lốc đúng không ok đánh xâm lốc thử cho anh em xem nhé à, chỉnh sáng lên tiếp này à, chỉnh sáng lên nhé à, anh em chỉ cần để cái bộ máy này ra khi anh em đi chơi thì anh em đeo một cái tai nghe tắt màn hình đi Đấy, đặt bài là máy nó sẽ báo lên tai nghe máy báo 4 thì anh em bỏ 1 2 3 4 đi anh em chia 1 2 chia 4 nhà luôn nhé đánh 5 nhà được nhé 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi xem bài nào bài này nó đẹp cho anh em này 89 39 này Đấy. đôi át này đôi quy này cóc 8 đi há à, gì này Đấy. anh em nhìn đẹp chưa đã đẹp rồi này đôi át đôi quy lẻ ba con này đến bài tiếp theo cái này là môn xâm lốc trong bài lá thì đánh xâm lốc thì cái này là ăn chắc rồi bài này không có cửa này một nhà không có cửa này nhà này cửa còn lâu mới đến nhá này hai nhà không có cửa này nhà này thì mất cửa đâu rồi anh em nhé đấy ok chưa bài nhỏ này mà lẻ 7 này thì làm được cái trò sống gì lẻ 3 lẻ 7 này 10 GQ đôi 2 đó sâm lốc mà đánh 50.000 một lá 10.000 một lá cũng ăn được tiền nhé đó anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm thì à, nhớ đăng ký kênh à, theo dõi và kết bạn à, Zalo xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em